tất cả lại trừ lối đi đoạn đường ta có nhau bàn tay nắm chặt bấy sau tất cả mình sẽ chia muộn phiền không thể là thử thách vì trái Be shy,